아. 네. 오늘 어디가? 디더. 어, 리 요가. 음. hôm c h ú n 저희 요가 갑니다. 요가. 근데 요가가 그냥 요가가 아니라 커플 요가. 하잉을. Đúng rồi. c h 갔다 오겠습니다, 여러분. 아, 또 자그만 차가 왔어. 사실 호치민의 매력은 큰 차에 있는데 말이죠. 안경 그거 뭐야? 깨네지 이거 바꿨어? Nè, em mất rồi, cái kia Mất rồi Nhưng mà em em để ở quán ăn á 응. à, Đang đợi người ta 응. Nhân viên ship ship trả lại cho em Nhưng mà em mua cái mới rồi 걔네 일 thưởng. ha. 음, 너 요즘 우리 하도 감기가 걸린 거니 목이 자꾸 아프다 그래요 목이 <laughs> <laughs> 엄마 Ờ, ốm Ờ, ờ Bình thường 그래서 괜찮아 <laughs> 컴사우 à, Có sao mà nhiều sao oppa em 컴사우 à, Em đầy sao nè anh muốn em khỏe Em muốn em khỏe, em cũng muốn em khỏe mà em không phải khỏe à ờ, Em không muốn ốm mà Đây là stronger mà 하겠습니다 맞다 네 출발 음... 네 도착했습니다 저번에 갔던 곳이고요 깜깜해갖고 아무것도 안 보이네 어? 오늘 바이컴? 왜? 네? 뭐지? 근데 왜 눌렀지? 뭐 당당하게 누르던데? <laughs> 한소희 뭐지 이 자신은? À. à mạnh em. trời ơi à. anh phải tin em em chào chị chào cô chào 자기 chào Vin 일단 옷부터 갈아입고 앵커 나와서 bí mật 여기서 벗지 마 컴드 컴드 오 ba tại sao cái áo đâu em mua áo rồi mà 그 버리 được không Được, được Được Bỏ đi hả Được 배워 Bé tại sao anh không mặc cái áo Béo lên đi được 아, 제가 옷을 위에 걸 안 가져왔어요. 위에 게 좀 이렇게 옷이 좀 상태가 안 좋아가지고 찢어 찢어져가지고 후드티를 입고 왔는데 이걸로 입고 해야 돼요. 지금 옷이 없어요. 봤잖아. Tại sao anh không mặc nó 그럼 anh coi, em coi, hai cái hai hai người coi. Được á, cởi Cởi ra đi anh. luôn được Cởi Anh cho- cởi ra đi em coi là gì? Ai vô Em cởi ra là anh chết á 아, Em Anh em, đi em ở đây hả chưa. Let's go up 네, 예, 예. Cái gì vậy trời Trời trời trời trời Thở ra, hạ cằm xuống Exhale 무슨 소리인지 몰라요. Hít trở về giữa Thở bên trái Thở qua bên trái 빙타이, Rồi hít vào Về giữa <laughs> center Tại 빙타이. sao biến thái À, anh đứng bên trên một chút em bộ óc seven eight <laughs> nine opposite side goodbye only the shoulder yes the mỏi thì <laughs> chắc chắn mỏi rất khó à, cái này là same please Come here. From the one. Africa. Don't stop. One. Guys. It's not time to stop. Go left. And then of this pen. Okay. Pen. 어뭐 유격 받는 것 같아. yes. pen. 또 다시. 난. 오케이. Okay. 인하와. nữa dạ. trời trời em không cút yes. cảm ơn kết thúc đi về già đi về đi về đi về không Ai thảo đang bị gập về phía trước đẩy hông ra sau đào bỏ yes ơi hít lên thở đánh ngoài cái lông ra sau vươn về phía trước hít vào thè nóc stretch lên ok hít lên xoay qua bên phải right right side oh. <laughs> xin lỗi nhé ok ok à, hít người đặt tay về phía trước kéo căng luôn mặt nhìn xuống dưới sàn look at the floor. I don't need leg. 아, 진짜 힘드네요. 와, 이게 요, 요가, 요가가 쉬운 게 아니네요. 아, Your elbow not here. Yes. And your hip here on the same line. Yes. Your ankle up more. <laughs> ok thở ra gập về trước gập về phía trước ôm chân ok chút đỉnh đầu xuống dạ. tại sao em ở đây mà dạ, okay. không được à, okay, tại sao được ừ, không được Stay here. À? Ừ. À? Okay. Yeah. Your elbow, your elbow closer. This say à say say say già dạ rồi say già dạ rồi già <laughs> dạ rồi già rồi rồi rồi à, hạ tay xuống tách hai chân ra ngoài mép thẳng luôn ok nào tay trái ở giữa hai chân rồi tay phải hít vươn tay phải lên inhale up up Inhale up. Yeah, yes. Here's the Dạ yeah. okay? Yes, ok. Em đúng nè Nhìn em nè Look at me yeah, look at Anh thương mà Làm đi, làm đi à. okay. Thẳng cái này nè đúng không? OK. Ờ. okay. Go back also stress Thở hạ tay xuống Change Inhale out Ok One more time No, no Không được Không được Già rồi okay. <laughs> mệt quá <laughs> em được cố lên đúng rồi em trẻ mà stand by left hand uh, left right đi bend right đi oppa ở đây nè ở đây nè dù ghi <laughs> cố lên hai tiếng okay, dạ, dạ. okay, open the chest a little bit. Five, four. four. 어 진짜 장난치려고 그러는 게 아니라 아. 오 되게 힘드네 땀 나네. vậy rồi sao nữa nói thật á hả trai trai no mai đó con trai mà con trai được được mà con trai cũng làm được hello me ok Okay, okay. thẳng thẳng thẳng thẳng được cái này nè cái này nè cái này thẳng ra nè 어, em em lấy tí thì lấy tí ô em làm được mà nè cái này nè đi ra 어, 어. 어, 해봐 해봐 아, 아 잠깐만 tại sao tại sao 아, 아 신났었지 이거 이거 뭐라 그래 이거 베트남어로 아나 à oppa hả mèo không <laughs> 아 맞나 이거 그렇게 부르는 거 맞나 아 아무튼 자 three, two, and one. 예. 아. 아 진짜 마음만은 하고 싶다 진짜. 이거 이거 이거 아니야. 이건 이거 <laughs> 맞잖아. 이건가? Không chân phải bà con à, má. à xin lỗi <laughs> gì vậy à, Trái tim. ờ. <laughs> em lùn quá cái này gì? Em đứng lên. 이게 Đứng 뭔데? cẩn thận nha. không được mà cái này 못 가요 bao nhiêu 10 cm. 그래 그래봤자 170밖에 안 되잖아 Okay, now do it. Yes. làm em em chân bên kia là em vậy yeah, tay sẽ trên nữa ở đây nè cái này nè trên đây nè trên của tôi nè ừ. ok good kết thúc rồi mình tiếp tục này so I, I think the boy open to like this right ừ. ừ. sao chị Thở về down dog. Do you know down dog? Inhale, right leg up. Exhale, right leg to your elbow. ồ Elbow, elbow. Rồi the twist. Inhale up. It leg. Ha. 50 50 được không? Một một một một bốn năm một năm. <laughs> Ok. À, à, à, à. 아, 그렇게 하자. 그렇게 하자. From down dog. inhale right leg up exhale bend your knee to <laughs> ok kết thúc ok ok really <laughs> ờ, ờ, ờ. ờ, anh hiểu em à, rất khó 오빠 anh tập politen đi politen á politen á anh, anh xin lỗi nhé <laughs> Gender. Huh? Gender. No, no, no, no, no, no, no. 아, 선생님이 자꾸 쳐다 쳐다봐가지고 요령을 못 부리겠어요. 벌 받는 것 같아. 아. 어. 아. 어린애 오빠네 나. 그래 어린애. 어린애. 달콤. 어. Look at look at her. Okay. right. là mình sẽ trừ bình nơi 아 요가에서 이게 제일 좋은, 좋은 자세였는데 가자 Cố lên, hai tiếng Oppa 이제 이제 이제 둘이 하는 거 같은데 아니야 You do flash không? 원밍 Từ từ, ờ, hai người 어, 어떤 동작을 하는 거지? Okay, little bit shoulder Gãy chân anh sao? 뭐 하는 거야? 오 Chắc chắn hả? Chắc chắn nha, không là em chết á Người gác chân lên Rồi lên dạ 우. Good. 뭐 hai <laughs> Đấy. em em không nặng mà em em chút xíu em 42 43 kg em không béo ba béo á 아니 giáo viên không sao mà nhưng mà em có sao mà tại sao còn đi Tại sao? em cân mỗi ngày mà mỗi ngày mỗi ngày 일단 한 동작을 끝냈습니다 예. kéo co chịu chút đi kéo một lực kéo chút chân kia lên nhấc lên ờ ok thẳng uh. mình lên ấy đạp chị đi đạp chị đi à. nghe chưa nhìn vào gương nhìn xem nhìn gương lên thẳng gương lên không được đâu